phần thân tập hội phẩm thứ hai một hóa thân cùng quyến thuộc lúc đó phần thân của ngài địa tạng bồ tát ở khắp nơi có địa ngục trong trong định muốn bất khả tư bất khả nghị bất khả được bất khả thuyết vô lượng vô số thế giới đều đến hội họp tại cung trời đau lợi nhờ nhờ thần lực của Như Lai, phần thân đó thì với những chúng đã được giải thoát, ra khỏi trốn nghiệp đạo ở mười phương cũng đều đồng đến số nghìn muôn ước nay do tha đồng cảm hương hoa đến cúng dường Phật những chúng cùng đến với phần thân đó hãy đều nhờ ngài địa tạng bồ tát giáo hóa làm cho trọn nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác những chúng đó từ kiếp lâu xa đến nay trôi lăn trong vòng sanh tử ở trong sáu đường chịu những điều khổ sở không có lúc nào là tạm ngừng dứt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 mỗi thân hóa độ trăm ngàn muôn ức người làm cho uy kính ngôi tam bảo khỏi hẳn vòng sanh tử hưởng vui niết bàn nếu có chúng sanh nào ở nơi trong Phật pháp có thể làm việc lành trường bằng một sợi lông một giọt nước một hột cát một bụi nhỏ cho đến chừng mảy lông tóc con cũng đều độ thoát lần lần làm cho chúng nó được lợi ích lớn cuối mong Đức Như Lai trở về những chúng sanh ác nghiệp trong đời sau mà sanh lòng lo lắng cúi mầm Đức Như Lai trở vì những chúng sanh ác nghiệp trong đời sau mà sanh lòng lo lắng ngài địa tạng bạch cùng Đức Phật ba lần như thế bây giờ Đức Phật khen ngài địa tạng Bồ Tát rằng hay thay hay thay ta hỗ trợ cho ông được toàn nguyện từ số kiếp lâu xa đến nay thường phát nguyện rộng lớn cứu độ tất cả chúng sanh xong rồi thời ông liền chứng quả bồ đề kinh địa tạng Bồ Tát bổn nguyện xưng danh hiệu chư Phật. Phẩm thứ năm một Phổ Hiền hỏi, lúc đó Ngài Phổ Hiền Bồ Tát thưa cùng Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng, Thưa nhân giả, xin Ngài vì trời, rồng, bát bộ và những chúng sanh trong đời sau mà nói rõ danh hiệu của những địa ngục là chỗ thọ báo của hạng chúng sanh chịu tội khổ trong cõi ta bà cùng diêm phù đề này và nói những sự về quả báo không lành làm cho chúng sanh trong thời mà Pháp sau này biết rõ những quả báo đó Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng, thưa nhân giả, này tôi luôn oai lực của Đức Phật cùng oai lực của Ngài, mà nói danh hiệu của những địa ngục cùng những sự về tội báo và ác báo hai danh hiệu của địa ngục thưa nhân giả phương đông của cõi kim phù đề có dãy núi tên là thiết vi dãy núi này tối thẳm không có ánh sáng của mặt trời mặt trăng trong đó có địa ngục lớn tên là cực vô giám lại có địa ngục tên là đại a tỳ lại có địa ngục tên là tứ giác lại có địa ngục tên là phi đao lại có địa ngục tên là hỏa tiễn lại có địa ngục tên là giáp sơn lại có địa ngục tên là thông thương lại có địa ngục tên là thiết xa lại có địa ngục tên là thiết sàng lại có địa ngục tên là thiết lương lại có địa ngục tên là thiết y lại có địa ngục tên là thiên nhẫn lại có địa ngục tên là thiết đơn lại có địa ngục tên là dương đồng lại có địa ngục tên là bảo trụ lại có địa ngục tên là lưu hỏa lại có địa ngục tên là cách thiệt lại có địa ngục tên là tỏa thủ lại có địa ngục tên là thiêu cướp lại có địa ngục tên là đạm nhãn lại có địa ngục tên là thiết hoàng lại có địa ngục tên là trắng luận lại có địa ngục tên là thiết thù lại có địa ngục tên là đa sân ngài địa tạng bồ tát nói rằng nhân giả trong dãy núi thiết vi có những địa ngục như thế số nhiều vô hạn lại có địa ngục thiếu oán địa ngục bạc thiệt địa ngục phẫn miếu địa ngục tông tỏa địa ngục hỏa tượng địa ngục hỏa cẩu địa ngục hỏa mã địa ngục hỏa ngư địa ngục hỏa sơn địa ngục hỏa thạch địa ngục hỏa sàn, địa ngục hỏa lương địa ngục hỏa ưng địa ngục cửu nha địa ngục bát bì địa ngục ẩm huyết địa ngục thiêu thủ địa ngục thiêu cướp địa ngục đạo thức địa ngục thiết ốc địa ngục hỏa ốc địa ngục hỏa lăng những địa ngục như thế trong đó mỗi một lớn lại có những ngục nhỏ hoặc một hoặc hai hoặc ba hoặc bốn dẫn đến trăm nghìn trong số đó danh hiệu đều chẳng đồng nhau ngài địa tạng bồ tát nói với ngài phổ hiền bồ tát rằng nhân giả đó là do chúng sanh trong cõi di phù đề làm những điều ác mà tùy nghiệp chiêu cảm ra những địa ngục như thế nghiệp lực rất lớn có thể sánh với núi tu di có thể sâu dường biển cả có thể năng đạo thánh vì thế chúng sanh chớ tin điều quá nhỏ mà cho là không tội sau khi chết đều có quả báo dầu đến mấy muốn cũng phải chịu lấy chỉ thần như cha với con mỗi người cũng theo nghiệp của mình mà đi khác đường giàu cho có gặp nhau cũng chẳng bằng lòng chịu khổ thay nhau nay tôi nương oai thần của đức phật mà nói sơ lược những sự tội báo trong địa ngục trong môn nhân giả tạm nghe lời đó ngài phổ hiền bồ tát đáp rằng dầu từ lâu tôi đã rõ tội báo nơi ba đường ác đạo rồi nhưng tôi muốn nhân giả nói ra để làm cho chúng sanh có tâm hành ác trong đời mà pháp sau này nghe được những lời dạy của nhân giả mà biết quy hướng về giáo pháp của phật tội báo trong địa ngục ngài địa tạng bồ tát đáp rằng thưa nhân giả những tội báo trong chốn địa ngục là như vậy hoặc có địa ngục kéo lưỡi người tội ra mà cho trâu cày trên đó hoặc có địa ngục moi tim người tội để cho quỷ già xoa ăn hoặc có địa ngục phạt dầu sôi sùng sục nấu lấy thân người tội hoặc có địa ngục đốt cột bằng cháy đỏ rồi bắt người tội ôm lấy hoặc có địa ngục từng lượng lửa lớn bay tấp vào người tội hoặc có địa ngục toàn cả thuần là băng giá hoặc có địa ngục đầy vô hạn đồ phẫn tiểu hoặc có địa ngục lao gai chống sắt hoặc có địa ngục đâm nhiều giáo lửa hoặc có địa ngục chỉ đập vai lưng hoặc có địa ngục chỉ đốt chân tay hoặc có địa ngục cho rắn sắt cuốn cắn hoặc có địa ngục xua đuổi chó sắt hoặc có địa ngục đóng ách lừa sát nhân giả những quả báo như thế trong mỗi mỗi ngục lại còn có trăm ngàn thứ khí cụ để hành hình đều là bằng đồng bằng sắt bằng đá bằng lửa bốn loại khí cụ này đều là do các hành nghiệp quấy ác của chúng sanh mà cảm vừa ra nếu tôi thuộc rõ cả những sự về tội báo ở địa ngục thời trong mỗi ngục lại còn có trăm ngàn thứ khổ sở uống chi là địa ngục đây tôi đừng quài thần của Đức Phật và vì nhân giả hỏi mà nói sơ lược về việc đó nếu nói rõ cả thời vô kiếp nói cũng không hết Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Phẩm thứ 9 Bây giờ Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa cùng Đức Phật rằng Bạch Đức Thế Tôn Này còn về chúng sanh trong đời sau mà phô bày sự lợi ích làm cho trong vòng sanh tử đặng nhiều lợi ích lớn của xin Đức Thế Tôn cho phép con nói đó Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng Ngài đã muốn khởi lòng từ bi cứu vớt tất cả chúng sanh mắc phải tội khổ trong sáu đường mà diễn bày nhiều phương tiện bây giờ chính đã phải lúc vậy ông nên nói ngay đi giả sử như ông sớm làm xong nguyện đó ta dầu có vào niết bàn cũng không còn phải lo ngại gì đến tất cả chúng sanh ở hiện tại và vị lai nữa ngài địa tạng bồ tát bạch cùng đức phật rằng bạch đức thế tôn vô lượng vô số kiếp về thuở quá khứ có đức phật ra đời hiệu là vô biên thân như lai như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của đức phật đây mà tạm thời sanh lòng cung kính người này sẽ siêu việt tội nặng sanh tử trong 40 kiếp cũng nữa là về đắc tình tượng cũng dường 8 tháng người này đặng vô lượng vô biên phước lợi lại hằng hà sa kiếp về khỏi quá khứ có đức phật ra đời hiệu là bảo thắng như lai nếu có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của đức phật đây phát tâm quy y với phật trong khoảng khải móng tay người này trọng hạnh không phổi chuyển nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác lại về thuở quá khứ có đức phật ra đời hiệu là ba đầu ma thắng như lai như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của đức phật đây thoát qua lỗ tai người này sẽ đặng vô lượng các đức phật xoa lãnh họ ký cho lại bất khả thuyết bất khả thuyết vô số ký về thuở quá khứ có đức phật ra đời hiệu là sư tử thống như lai như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây phát tâm quy y với Phật trong chừng một niệm người này sẽ được vô lượng các Đức Phật xoa đảnh thọ ký cho lại về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là công như tôn như lai như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây trí tâm, chiêm ngưỡng, lễ bái hoặc lại tán thán Người này nơi pháp hội của một mình Đức Phật trong hiền kiếp thường là vị đại Phạm hương đặng Phật thọ ký đào vô thường cho. Lại về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời, hiệu là Tỳ Bà Thiên Như Lai. Như có người nam, người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây thì khỏi xa đọa vào chúng ác đạo, thường được sanh vào khỏi trời, người hưởng sự vui thù thắng vi diệu lại vô số hàng hà xa biết về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiểu là đa bảo như lai như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây liền khỏi đọa vào ác đạo thường ở cõi trời hưởng sự vui thù thắng vi diệu lại về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiểu là bảo tướng như lai như có người nam người nữ nào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 huống hồ là người đó tự mình xưng danh hiệu của chư Phật người này đặng vô lượng phước lành trừ diệt vô lượng khổ Địa tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Địa thần hộ Pháp Phẩm thứ 11 Lúc đó vị Kiên Lao Địa thần bạch cùng Đức Phật rằng Bạch Đức Thế Tôn, từ trước đến nay con từng đảnh lễ vô lượng vị Đại Bồ Tát đều là những bậc trí huệ thường thông lớn không thể nghĩ bàn, độ khắp mọi loài chúng sanh ngài địa tạng Bồ Tát đây so với các vị Bồ Tát chỗ thể nguyện rất là sâu rộng. Bạch Đức Thế Tôn, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây có nhân duyên lớn với chúng sanh trong cõi diêm phù đề này. Như Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền, Ngài Quan Âm, Ngài Di Lặc cũng hóa hiện trong mình thân hình để hóa độ tất cả chúng sanh trong sáu đường nhưng chỗ phát nguyện của các ngài còn có lúc hoàn mãn ngài địa tạng bồ tát đây khác thề nguyện giáo hóa tất cả chúng sanh trong sáu đường trả đến kiếp số nhiều như số khác trong trăm nghìn ngũ ước sông hàng Bạch Đức Thế Tôn còn xem xét chúng sanh trong đời sau và hiện tại nay nếu ở nơi sạch sẽ, ở phương Nam, nơi phần đất của mình cư trụ mà có thể dùng đất, đá, tre, gỗ mà dựng cất cái khám, cái thất, trong đó có thể hòa vẽ cho đến dùng vàng, bạc, đồng, sắt, đúc nắng hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát đốt hương, cúng dường, chịu lễ, người khen, thời chỗ người đó ở được 10 điều lợi ích. Những gì là 10 điều một là đức cát tốt màu hai là nhà cửa an à ổn mãi mãi ba là người đã chết được sanh lên cõi trời bốn là những người hiện còn hưởng sự lợi ích năm là cầu chi cũng được toại ý cả sáu là không có tai họa về lửa và nước bảy là trừ sạch việc hư hao tám là dứt hẳn ác mộng chín là khi ra lúc vào có thần theo hộ vệ mười là thường gặp bậc thánh nhân Bạch Đức Thế Tôn, chúng sanh trong đời sau và hiện tại nay nếu ở nơi phần đất của mình cư trụ mà có thể làm ra sự cúng dường Ngài Địa Tạng Bồ Tát như thế, thời được sự lợi ích như vậy. Vị kim Lao Địa Thần lại bạch với Đức Phật rằng, Bạch Đức Thế Tôn, trong đời sau nếu có người thiện nam, kẻ thiện nữ nào ở nơi phần đất của mình cư trụ mà có kinh điển này cùng hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát người đó lại có thể đọc tụng kinh điển này ta cũng nhờ hình tượng Bồ Tát thời con dùng thần lực của con thường hộ vệ người đó làm cho tất cả sự tai nạn như nước lửa trộm cướp nạn lớn nạn nhỏ hãy đều tiêu sạch Đức Phật bảo vị Ki Lao địa thần rằng thần lực rộng lớn của ông các vị thần khác ít ai bằng vì cớ sao vị đất đai trong cõi Di Phù Đề đều nhờ ông hỗ trợ cho đến cỏ cây cát đá, lúa, me, tre, lau, gạo, hóc. Những thứ từ đất mà có ra đều nhờ nơi sức thần của ông cả. Nay ông lại tuyên bày, ngợi khen những sự lợi ích của Ngài Địa Tạng Bồ Tát như thế, thời công đức và thần thao của ông lại thêm trăm nghìn lần trội hơn lúc thường. Này địa thần, trong đời sau, nếu có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào có thể đọc tụng kinh điển này chỉ có thể là một việc mà trong kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện đã dạy thời ông nên dùng thần lực của ông thường hộ trì người đó chở để tất cả sự tai họa đến nghe nơi tai huống nữa là để cho phải chịu chẳng phải chỉ riêng mình ông hộ trì người đó cũng có các hàng quyến thuộc của phạm vương đế thích quyến phục của chư thiên ủng hộ người đó tại sao lại đặt các vị hiền thánh ủng hộ như thế đều do vì người đó đọc tụng kinh bổn nguyện này tự nhiên được rốt ráo xa đè biển khổ chứng đạo niết bàn an vui vì thế nên đặt ủng hộ một cách lớn lao như thế ha ha ha